Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá cũng như là kênh Tiếng số kèo. Thì cái việc đầu tiên mà anh em đến với cái video của Tiếng ấy thì anh em nhớ là ấn hai cái nút đăng ký theo dõi kênh tại cái kênh Tiếng số kèo cũng như kênh Tiếng bóng đá nha anh em. Đó để cho Tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều cái video mới cho anh em à, tham khảo các bác đá kèo ở các trận đấu rất là hot sắp tới nha anh em. Ok thì trong video này Tiếng sẽ nhận định cho anh em một cái trận đấu tại vòng 30 giải League One, đó giải vô địch quốc gia Pháp nha anh em. Cái trận đấu giữa Len giữa cái thằng à, Len với Chabau à, uh, à, thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc à, ờ, 2 giờ à, khuya hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai nha anh em thì cũng như ở những trận đấu trước mà Tiến đã nhận định cho anh em thì trước khi mà đưa ra một cái tỷ lệ kèo mà Tiến chọn á thì anh em hãy cùng Tiến trải qua những cái nhận định về phân tích đội hình cũng như là đội hình ra sân này đó phong độ này bảng xếp hạng này là sự đối đầu đó cùng với tỷ lệ kèo của nhà cái đã đưa ra trước ok thì việc trước tiên anh em hãy cùng qua xem qua cái tỷ lệ kèo của nhà cái trước nhá. đây thì hiện tại nhà cái đã đưa ra các mã kèo chấp dành cho đội chủ nhà lên trước uh, cho cho bâu đó chấp uh, ờ, 1.25 một hòa cùng với 1.5 cả trận của lên trước chấp bâu uh, và mức tài xỉu ở trận đấu này đó chính là 2.5 uh, 2.75 cùng với 2.25 cả trận đó ở hiệp 1 thì uh, lên cũng chấp đổi khách lần lượt với cái mức chấp là 0.25 cùng với 0.5 và một hòa cùng với 1.25 là cái mã kèo tài xỉu ngay trong hiệp 1 nha anh em thì ngoài ra hiện tại tiếng nhận định cho anh em trận đấu này khá là sớm để cho được cái đề xuất từ youtube để cho anh em có thể tham khảo về các mã kèo trong cái video này ấy à, nhưng tuy nhận định sớm nhưng trên cái trang này nó cũng đã có cho anh em các mã kèo thẻ kèo gốc này nọ cho anh em chơi này đây kèo gốc ở trận đấu này thì đội chủ nhà lên chấp đội khách uh, à, Setbow với mức chấp là 2.5 về kèo gốc nha anh em chấp 2.5 gốc cả trận cùng với 1.25 chấp 1.25 gốc ở ngay trong hiệp 1 và 4.5 tài xỉu gốc ngay hiệp 1 là 4.5 nha anh em đó và 9.5 đó chính là mã kèo tài xỉu góc cả chặn ok thì với những cái tỷ lệ kèo này những những cái tỷ lệ là kèo này ấy anh em hãy cùng tiến đảo qua hãy cùng tiến đảo qua về cái uh, uh, nhận định cũng như phân tích của hai đội trước nhé ok đây thì uh, trước tiên anh em hãy nhìn vào cái màn hình có thể thấy được đây là cái đội hình cái sơ đồ ra sân ra sân dự kiến của hai đội này đó chủ nhà lên sẽ ra sân với sơ đồ là 343 cái bộ ba tiền đạo của cái đội bóng này đó chính là cái thằng là Thomason, Obanda cùng với ờ, Funrini đó cùng về đội khách sẽ ra sân với sơ đồ là 352 cái bộ đôi tiền đạo của đội khách đó chính là Diallo cùng với ờ, Ramiro thì đây chỉ là cái sơ đồ ra sân dự kiến thôi nha anh em sẽ không có gì chắc chắn trong cái sơ đồ này hết đó nên tiếng chỉ nói sơ qua thôi thì anh em hãy đảo qua thêm về cái tình hình chấn thương của hai đội này về đội chủ nhà thì đang tổn thất lực lượng gần như là gấp đôi so với đội khách luôn nha anh em đó có bốn cầu thủ chấn thương và có trường hợp của uh, Seven Fortet uh, à, Seven Fortet là đã có thể ra sân trong cái cuộc đối đầu này đó còn bên cạnh đội khách thì vẫn còn đó là hai cái cầu thủ chấn thương chưa thể ra sân ở cuộc đối đầu này nhé anh em à, thì tiếp theo đây anh em phải đảo qua về cái uh, bảng xếp hạng của hai đội bóng này nhé đầu tiên đầu tiên là anh em có thể thấy Len chính là đội chủ nhà trong trận đấu này thì Len nó cũng đã có đến 60 điểm sau 29 vòng đấu với 13 thắng 17 thắng 9 hòa và 3 thất bại ghi được 48 bàn thắng và để thủng lưới là 21 bàn thì tiến mới phát hiện thêm một điều cái thằng len này chính là cái đội bóng mà ghi ít bàn thắng xin lỗi anh em cái đội len chính là cái đội bóng mà uh, có cái số bàn thua ít nhất tại cái giải uh, League One hiện tại đó chứng tỏ là một cái hàng thủ của cái thằng len thi đấu rất là tốt đúng không anh em cái hàng thủ thi đấu phải nói rất cực kỳ tốt của len luôn trong khi đó PSG nó vẫn thủng lưới đến 29 bàn và Len chỉ thủng lưới 21 bàn sau 29 trận mà thôi. Đó, chưa nói đến cái hàng phòng à, cái hàng công nhưng mà phòng ngự hàng phòng ngự này đã mang về rất là nhiều cái cái thắng lợi cũng như điểm số cho cái thằng Len đúng anh em. Đấy. Thì nhìn chung phía trước League One giải League One này vô địch quốc gia Pháp vẫn còn đó đến uh, ờ, 9 vòng đấu thì Len hiện tại chỉ kém BSG với uh, uh, 6 điểm cách biệt mà thôi. Đó, Maxili cũng vậy, đó cũng ở vị trí thứ ba kém BSG cũng ờ, uh, 6 điểm nhưng ship sau lên nhờ uh, do bị kém hiệu số phía sau nữa đó chính là Monaco Monaco thì cũng đang có 57 điểm và ship ở vị trí thứ tư đó thì nói về cái bảng xếp hạng thì cả Monaco, Marseille cũng như đội chủ nhà Len trong cái cuộc đấu đầu này sẽ có đều có được đều có được cái cơ hội để cạnh tranh cái ngôi vô địch với PSG đúng không anh em chỉ cần mà cái đội bóng này làm tốt hơn ở những vòng những vòng đấu tiếp theo và PSG nó bị uh, bị bị sảy chân ở trận nào đó thôi thì chắc chắn là mọi cái cơ hội vẫn còn nguyên vẹn đối với Len và, và Marseille đặc biệt là hai đội bóng này đó vì Monaco với 9 điểm cách biệt cũng hơi khó để cạnh tranh cái ngôi vô địch nha anh em đấy thì tiếp theo đây anh em hãy đảo qua thêm về cái thằng chat bao Chất Bao thì cái đội khách trong cuộc đối đầu này nó cũng đã có đến 26 điểm sau 29 vòng đấu, 5 thắng 11 hòa và 13 thất bại này. Ghi được 37 bàn thắng và để thủng lưới 50 lần. Thì cái thằng Chất Bao uh, nó tuy là xếp ở nhóm an toàn vị trí thứ 16 nhưng nó chỉ uh, uh, xếp hơn cái đội cầm đèn đỏ ở vị trí gần nhất là thứ 17 uh, ship hơn nhờ cái hiệu số bàn thắng mà thôi đó và cái đội ship mới hướng 17 là cái thằng uh, ờ, Alseri này nó vẫn đang có 26 điểm đồng điểm với cái thằng Chat Bow đó và ở vị trí thứ 18 với 19 lần lượt cũng đã có đến 21 điểm đã chỉ kém uh, ờ, Chat Bow 5 điểm cách biệt mà thôi thì mọi cái mọi cái việc mà mà nguy hiểm tệ hại mà có thể dẫn đến cái thằng chết bâu này tụt hạng mùa giải năm nay hoàn toàn xảy ra nha anh em hoàn toàn có thể xảy ra đó vì cái khoảng cách hiện tại rất là gần luôn cho nên chưa biết trước được điều gì tại cái cái cái cái nhóm gất hạng mùa giải năm nay đâu anh em đấy một cái vị trí uh, ở nhóm báo động anh em đáng là báo động dành cho chết bâu đó thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ của hai đội nhé đầu tiên nhìn về cái độ bóng lên này thì anh em có thấy là nó có phong độ khá là tốt tổng cộng là 5 chiến thắng 3 hòa và hai thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường và riêng ở bốn trận gần đây nhất thì thằng Len nó đã có tổng cộng là ba chiến thắng và một trận hòa và đặc biệt trong các chiến thắng của Len đều giữ sạch lưới trước mọi đối thủ luôn đó trước khi mà hòa một điều trước uh, Lille trên sân nhà thì Len đã có chiến thắng 4-0 rất là đậm trước cái thằng Lemon này đó rồi 3-0 trước Andrew này đó rồi 1-0 trước Gennet phong độ khá là tốt của Len luôn đấy còn về đội khách thì sao về đội khách uh, chết bông thì nó chỉ có được 3 thắng 2 hòa và phải nhận 5 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất và những cái trận đấu của trách bâu thường xảy ra rất là nhiều chiếc thẻ đỏ nha anh em đó trong vòng 10 trận gần nhất mà nó có đến 4 trận phải nhận thẻ đỏ rồi đó cái xác suất mà tỷ lệ thẻ đỏ của cái thằng này cũng lên đến 50 phần trăm ở mỗi trận đấu nha anh em đó cho nên à, anh em cũng có thể à, tuy tuy là chưa biết à, chưa tham khảo thêm về cái lịch sử đấu đầu hay là cái mã kèo mà nhà cái đưa ra về mã kèo thẻ nhưng tiến vẫn tự tin có thể khuyến khích cho anh em vào cái mã kèo tài thẻ trận đấu này cho tiến vì khi mà anh em chơi tài thẻ ấy, thì thì à, nó nếu mà một đội bóng mà nhận thẻ đỏ nó cũng tính cho anh em là hai đến ba thẻ rồi đúng không đó rất là lợi luôn anh em có thể đẩy mã kèo tài thẻ cho tí nha đó cái thằng này nó rất dễ uh, xảy ra những cái chiếc thẻ đỏ luôn ok thì anh em hãy xem thêm về cái phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai đội với tiếng nha thì trận đấu này len sẽ được thi đấu trên sân nhà thì nhìn trên sân nhà đi ở ba trận gần đây nhất len nó đã bất bại nha anh em với hai chiến thắng 3-1 trước Nantes rồi 3-0 trước anh rơ. đó và hòa một điều trước Lille một phong độ cực tốt luôn còn về đội khách uh, chết bâu khi mà làm khách ở năm chiến gần nhất thì nó không biết mùi chiến thắng với ba trận thua và hai trận hòa đó trong đó có hai trận thua uh, và không thể uh, ghi ghi ghi bàn thắng vào lưới đối phương được luôn một phong độ khá là tệ dành cho cái thằng chết bâu này đấy thì xét về cái cái ờ, phong độ thôi xét về cái phong độ thôi cũng như là cái diễn biến trên bảng xếp hạng và cái lực lượng của hai bên thì cái thằng len nó hoàn toàn áp đảo so với chết bâu trong cái cuộc đối đầu lần này đúng không anh em thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái uh, lịch sử đối đầu của hai đội nhé đây có phần bất ngờ có phần bất ngờ trong cái lịch sử đối đầu có là nghĩa là cái thằng chết bâu này nó có hai chiến thắng một thất bại và một hòa trước cái thằng len đó thì nói về cái lịch sử đối đầu thì cái lợi thế đang nghiêng về cái thằng chết bâu nhiều hơn nha anh em thì như ở trận lượt đi ở trận lượt đi tại à, giải à, vô địch giúp quốc gia pháp năm nay thì cái thằng chết bâu trên sân nhà đã cầm hòa được len với tỷ số là hai điều đó tiến sẽ cho anh em xem thêm một ít về thông số của trận đấu này thể trận này ở trận lượt đi này cái thằng len nó làm khách trên sân của chết bâu nó chỉ chấp thằng chết bâu này với mức chấp là nửa trái thôi anh em đó và nhìn về cái tỷ lệ kiểm soát bóng thì thằng Len nó đang vượt trội hoàn toàn với chết bâu với 65% cho với đội chủ nhà đó và có 15 cú pha dứt điểm so với 9 pha của đội chủ nhà luôn một cái phong số kiểm soát bóng kiểu như là những cái pha tạo ra nguy hiểm rất là tốt nha anh em đó nhưng tuy nhiên với tỷ số hai đều nhưng kết quả trận đấu này chỉ là 7 góc cho cả hai mà thôi ba cho đội chủ nhà chết bâu và 4 cho cái thằng lên đó thì với những gì Tiến đã phân tích anh em hãy cùng Tiến xem thêm một ít thông số khác về cái lịch sử đối đầu của hai đội như là mã kèo góc này đây thông số hai đội hiện tại nó chỉ hiện lên mã kèo góc thôi thì ở 4 trên 5 trận gần đây cả hai đội đều về với cái mức là xỉu góc ở trong cái cuộc đối đầu này đó mà tiếng nhắc lại không phải xem cái thông số đó cứ nhiều chặn như thế là là sẽ vào chung với cái mã đó nó đâu đó nha anh em ví dụ như là cứ 4 trên 5 chặn gần nhất là tỷ lệ là 80% sẽ về mức xỉu gốc là giữ 10.5 đúng không? Không phải anh em cứ xem như vậy là anh em đầu tư vào mã kèo này đâu. Anh em phải cân nhắc cân đo đong đếm về cái tính tính chất á, cái tính chất quan trọng của trận đấu nó diễn ra như thế nào. Đó, cái đội hai đội nó có cần điểm hay không nữa, anh em mới đầu tư đúng không? Thì hiện tại anh em có thể thấy nè, thằng Chết Bâu nó đang rất là cần điểm để cạnh tranh cái vé mà mà à, giữ giữ lại một cái sức đúng không giữ lại một cái sức tại cái giải lít qua năm nay và nó không muốn cất hạng đúng không còn về cái thằng Len nó vẫn đang cạnh tranh rất là gay gắt trên cái vị trí top 4 bảng xếp hạng BR hai đội đều đang có mục tiêu rất là quan trọng cho nên chắc chắn ở trận đấu này sẽ xảy ra những cái pha mà mà đôi công cũng như là những cái pha phản công của cái thằng chết bầu này rất là hay luôn đấy và Len chắc chắn nó sẽ phản nó nó sẽ chơi ép sân hoàn toàn ở trận đấu này với cái tình hình lực lượng cũng như là với cái phong độ được chơi trên sân nhà nữa Len nó sẽ áp đảo hoàn toàn là điều chắc chắn đúng không anh em và tiến cũng chắc chắn là thằng trái bao nó sẽ chơi với sơ đồ là toàn thủ trong cuộc đối đầu này và chỉ chờ cơ hội để phòng ngự phản công thôi và cái cửa mà về cái mã tài gốc rất là sáng cho nên tiến không khuyến khích anh em vào cái mã xỉu gốc làm gì cả anh em có thể vòng ngược cho tiến là cái mã tài gốc đó vì cái tính chất cái trận đấu này nó hoàn toàn khác với những trận đấu còn lại ok chưa đó chứ nhiều anh em nói tiếng chỉ nhìn theo cái thông số này rồi vào kèo thôi thật không phải gì đâu anh em phải cân đo đong đếm từng trận đấu đó coi cái sơ đồ cũng như là coi cái ờ, tình hình về về cái bảng điểm nó như thế nào đội nào cần điểm mới có thể vào anh em thấy tiếng nhận định hợp lý không hai đội đội nào cũng cần điểm mà lý do gì nó phải chơi thủ trong trận đấu này đúng không nó rất cần 3 điểm luôn một điểm cũng rất là nguy hiểm nữa cho nên 3 điểm là cái sự lựa chọn mục tiêu của hai đội trong cái cuộc đấu đầu này thì với những gì tiến đã phân tích cũng như tỷ lệ kèo mà những cái đó đưa ra thì tiến sẽ đẩy lên cho anh em các mã kèo sau nhé đây đầu tiên là anh em có thể đầu tư cho tiến vào mã kèo là à, tài gốc nhá tài gốc ở trận đấu này đang niêm yết ở mức mức là 9.5 cả trận này đấy anh em đầu tư cho Tiến vào cái mã tài gốc 9.5 nhá ok cho anh em thì còn lại Tiến sẽ đẩy thêm cho anh em một mã kèo đó chính là mã kèo tài 2.5 nhá đó mã kèo tài 2.5 cả trận vì cả hai đội đều có mục tiêu là là ờ, giành chiến thắng trong trận đấu này đó và với cái sức mạnh trên hàng công của Len cũng như những cái pha phản công rất là hay của thằng Chết Bâu này thì chắc chắn sẽ dẫn đến rất là nhiều bàn thắng trong cuộc đấu đầu này cũng như tạo ra nhiều cái pha phải góc đó ok cho anh em thì tiến chỉ cho anh em duy nhất hai cái mã kèo thôi đó chính là hai mã kèo tài gốc 9.5 cả chặn cùng với mã kèo là tài 2.5 đây tài 2.5 cùng với tài gốc 9.5 đó nếu như nếu như thật sự mà anh em trùng máu hợp ý với tiến, anh em có thể đầu tư ngay vào hai cái mã kèo này còn nếu như mà anh em muốn nhận những cái mã kèo chuẩn hơn hợp hợp lý hơn đó kiểu như là là uh, nó nó chuẩn hơn chính xác về bóng lăn thì anh em cứ liên hệ với tiến đi để tiến có thể đưa anh em vào nhóm để anh em có thể lấy kèo từ cái nhóm của tiến. ok cho anh em thì Tiến cũng xin nói lại một lần nữa cái nhóm của Tiến là hoàn toàn miễn phí không thu một đồng phí nào từ anh em hết nhá đó còn cái việc mà anh em vào nhóm anh em chơi thắng kèo này nọ còn lọc lá anh em gửi tiếng là cái chuyện của anh em tiếng không bao giờ mà xin một đồng lọc lá nào hết nha chỉ tùy anh em thôi còn riêng cái việc về phí ấy, là tiếng sẽ không bao giờ thu phí từ anh em luôn đấy thì anh em thấy hợp mã hợp ý thì anh em vào đó muốn mã kèo chuẩn hơn thì cứ vào nhóm của tiếng mà lấy và tiếng nhắc lại một lần nữa để vào nhóm của tiếng tuy miễn phí nhưng bắt buộc phải có hai cái điều kiện nha anh em thứ nhất là anh em phải có một cái tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online gọi tắt là internet banking đấy chuyển khoản online có nghĩa là anh em có thể chuyển tiền trực tuyến trên cái điện thoại của anh em đó để anh em có thể đăng ký tạo tài khoản trên một cái app chơi uh, trên một cái trang chơi như tiếng như thế này có thể nạp rút thoải mái vào cái số tài khoản của mình luôn trên điện thoại trực tuyến của mình luôn không cần phải chơi bóng ngoài qua thầu qua cò chứ bao bốn tiếng làm gì hết đó nó rất là lợi luôn đúng không anh em chơi chả ai biết hết mà nó còn bảo mật này nọ nó rồi nạp rút nhanh nữa rất là an toàn ok luôn đó còn cái việc thứ hai là anh em phải có vốn anh em muốn chơi muốn gỡ gạt là phải có vốn đúng không anh em đó vốn anh em mà muốn vào nhóm của tiến ít nhất cũng một hai củ trở lên một hai củ trở lên là được còn nếu mà giữ một củ cầm vài trăm thì tốt nhất anh em đừng có liên hệ cho tiến làm gì hết mất thời gian hai bên thôi vì với số vốn vài trăm tiến khẳng định là tiến không bao giờ giúp được anh em vào đủ các mã kèo để kiếm lãi ok chưa đó nếu như thật sự anh em đang thua tha sau bờ muốn gỡ gạt muốn cùng tiến đồng hành ở những trận đấu phía trước hoặc là những anh em nào mà đang có kinh nghiệm về bánh bóng đó mà muốn ờ, có một trang chơi như tiếng đó muốn lắm nhưng mà vẫn chưa tìm được đúng không đó vẫn phải chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì cứ liên hệ ngay cho tiếng đi Tiến sẽ giúp đỡ và hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản và đưa anh em vào nhóm cùng chơi cùng giao lưu với Tiến luôn ok cho anh em thì để liên hệ với Tiến vào nhóm á, anh em cứ liên hệ qua cái số Zalo 0963 731 346 Tiến có để phía dưới màn hình trong cái góc video này đó còn những cái đường link anh em có thể liên hệ với Tiến bằng cái cách khác đó chính là anh em ấn vào cái phần mô tả trong cái video này đó ấn ấn bừa vào cái phần mô tả đi mỗi cái video tiếng đều để thông tin với phần mô tả hết nhá đó anh em nhấn vào phần mô tả là anh em sẽ thấy được cái đường link Facebook cá nhân đó đường link Telegram hay là đường link fanpage rồi đường link TikTok này đó anh em chỉ cần ấn vào thôi là sẽ hiện ra ngay cái thông tin trên những cái đường ờ, trên những cái ứng dụng này của tiếng anh em kết bạn trực tuyến trên đó rồi nhắn tin trực tuyến cho tiếng ok cho anh em còn nếu như mà anh em ờ, không có biết cách mà ấn đường link để kết bạn anh em cứ trực tiếp liên hệ qua số Zalo 0963731346 ok chưa vì hiện tại tiếng bị giả mạo rất là nhiều nha anh em cho nên tiếng phải dán những cái đường link lên như thế này để tránh cái việc mà tiếng bị uh, giả mạo đó rồi tụi nó lừa lọc anh em ấy cho nên anh em tốt nhất cứ liên hệ như là những gì tiếng hướng dẫn nha và khi mà anh em tìm đến tiếng ấy, thì nên trực tiếp trực trực tiếng luôn gọi điện ngay cho tiếng đó trực tiếp nói chuyện với nhau để không có bị uh, nhắn tin lừa đảo gì đây hết đó cứ xác nhận cái giọng nói của tiếng mà mà mà anh em có thể uh, uh, nghe tiếng để tạo một cái tài khoản danh trang cũng như là vào cái nhóm ok cho anh em